Hello, xin chào quý vị các bạn. À, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư phái sinh một cách đơn giản, dễ dàng nhất mà ai cũng có thể đầu tư được, kể cả những bạn mới bắt đầu, kể cả những bạn mới tham gia về trường chứng khoán. À, tuy nhiên thì chúng ta cần phải nạp đủ năng lượng, nạp đủ về lượng thì chúng ta mới có thể thay đổi về chất. À, như chúng ta biết thì trong bất cứ lĩnh vực đầu tư nào thì chúng ta cũng biết rằng là việc mà đầu tư nó có hai mặt một mặt là mặt tích cực đó là chúng ta có thể kiếm nhiều tiền trong thời gian rất ngắn và chúng ta cũng có thể là mất hết tài sản nếu mà chúng ta không biết quản trị rủi ro không biết quản trị cảm xúc và đặc biệt là chúng ta không có một hệ thống phương pháp giao dịch trong cái đầu tư của mình à, thực ra đầu tư phái sinh đầu tư chứng khoán thì à, về cơ bản nó không khác nhau nhiều lắm nhưng ở đầu tư phái sinh thì chúng ta thấy là biên độ nó sẽ là lớn hơn và độ rủi ro nó cao hơn à, đồng với độ rủi ro cao hơn thì chúng ta biết là lợi nhuận sẽ là uh, ở trong thời gian ngắn nó cũng cho chúng ta một lợi nhuận rất là lớn nên việc mà các bạn nắm rõ và hiểu các quy luật của đầu tư phái sinh thì bạn có thể sau này bạn có thể đầu tư các chỉ uh, các thị trường khác như đầu tư forex đầu tư vàng và trong những video mà tôi chia sẻ với quý vị các bạn thì uh, tôi sẽ chia sẻ rất nhiều cái phần để các bạn có thể nắm rõ và có những cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta có thể đầu tư phái sinh và có những lưu thuyết mà cực kỳ cơ bản thì có lẽ tôi cũng không nói ở đây nhưng uh, tôi chỉ đưa cho các bạn một cái cách kiến thức mà bạn có thể đầu tư phái sinh được ngay uh, nó đỡ phải mang tính chất dài dòng tại vì nếu các bạn muốn nghiên cứu những cái cực kỳ cơ bản thì các bạn có thể vào YouTube và search phái sinh thì các bạn sẽ có thể uh, nhìn rõ hơn Đầu tiên phải đầu tư phái sinh là gì ạ? Nó là một cái hợp đồng tương lai của chỉ số VN30 ạ. À, chỉ số VN30 là chúng ta đang biết ở đây. Nếu các bạn nhìn đấy là đây là cái chỉ số của 30 chỉ số vốn hóa lớn ở trong cái sàn à, HOS e. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy tất cả chỉ báo này thì cái uh, phái sinh là nó là cái hợp đồng tương lai, nó dự báo xem là cái Ờ, chỉ số mà của VN30 có khả năng trong xuống tiếp theo là xuống giảm hay là xuống tăng và đặc biệt là chúng ta biết rằng là khi mà cái VN30 mà có xuống giảm mạnh thì uh, những nhà đầu tư lớn hay là những quản lý quỹ họ sẽ bán hay là chúng ta gọi là sọt cái chỉ số hợp đồng phái sinh VN30 để họ bảo toàn được cái danh mục của họ. Giả sử bây giờ họ đầu tư rất nhiều các cổ phiếu trong cái danh mục VN30 thì họ làm sao họ sẽ bán bán chúng ta gọi là sọt gọi là bán khống ấy, ở cái chỉ số phái sinh này thì trong chỉ số phái sinh ở đây các bạn sẽ thấy rằng nó nó có bao nhiêu có bốn cái hợp đồng tương lai của chỉ số phái sinh à, tôi sẽ nói cho các bạn một cách nhanh nhất đơn giản nhất thì ở đây chúng ta sẽ nói là cái hợp đồng đầu tiên đó là hợp đồng tháng hiện tại giả sử như ngày hôm nay là chúng ta biết rằng là ngày mùng 1 tháng 4 đúng không ạ thì chúng ta thấy là mùng 1 tháng 4 thì chúng ta thấy là có hợp đồng của tháng hiện tại và chúng ta có một hợp đồng tiếp theo của nó đó là hợp đồng tháng kế tiếp ạ. Đây là sử như là chúng ta thấy là hợp đồng tháng kế tiếp. Đây là tháng tháng tư thì nó có một hợp đồng tháng kế tiếp và sau đó thì sau tháng kế tiếp thì chúng ta thấy là hiện tại chúng ta đang có quý mới ạ. Chúng ta đang ở quý mới. Các bạn biết rằng chúng ta đang quý mới ạ. Ờ, nếu mà chúng ta đang là tháng tư đúng không? Thì chúng ta đang ở là quý quý hai và nó sẽ có một hợp đồng tiếp theo là hợp đồng gì ạ à? quý quý 3 tức là ở đây hợp đồng tháng 6 và quý tiếp theo nó là hợp đồng tháng 9 á, tức là chúng ta có những cái hợp đồng tháng 6 và hợp đồng tháng 9 để chúng ta biết rằng là những cái tương lai tức là chúng ta có những cái hợp đồng tương lai của quý tiếp theo trong cái quý hiện tại và và quý tiếp theo nữa ở đây chúng ta gọi là tháng 6 và tháng 9 quý hiện tại mà chúng ta đang có đấy ạ đây chúng ta gọi là quý hiện tại nó hiện tại hôm nay chúng ta mới là đang là tháng tư đúng không chuyển từ tháng 3 chuyển sang tháng tư thì chúng ta thấy là hợp đồng tương lai thì chúng ta chỉ tập trung vào tập trung vào hai cái hợp đồng chính đó là hợp đồng tháng hiện tại mà chúng ta đang có đấy hiện tại là vừa rồi tháng 3 sang tháng 4 thì đây chúng ta gọi là cái hợp đồng hiện tại và hợp đồng tháng kế tiếp chúng ta gọi là tháng kế tiếp thì ờ, ở đây chúng ta đã biết rằng là <clears throat> những hợp đồng này nó sẽ phản ánh về cái chu kỳ tương lai của cái chỉ số VN30 và nếu chúng ta dự đoán là chỉ số VN30 trong thời gian tới nó sẽ có xu hướng giảm tiếp thì chúng ta có thể là có những cái lệnh của chúng là short hay chúng ta gọi là bán bán khống đấy trong ờ, trong uh, chúng ta có thể hiểu là bán khống hợp đồng tương lai nhưng thực ra gọi ở trong uh, cái ngôn thuật ngữ trung ngôn chúng ta gọi là short và chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta mua trong một xu hướng lên đó là giữ nếu trong trường hợp mà sau khi chúng ta sọt xong và chúng ta muốn chốt lại hợp đồng thì chúng ta mua lại cái vị thế để chúng ta chốt hợp đồng giả sử ở đây à, các bạn lưu ý là giả sử ở đây tôi muốn là sọt bao nhiêu ạ sọt một cái hợp đồng ở đây là giá là 589.8 ạ 589.8 hoặc ba hợp đồng thì sau khi chúng tôi sọt thì nếu mà cái à, hợp đồng này nó giảm xuống bao nhiêu nó giảm xuống giả sử như là 580 chẳng hạn thế thì ờ, tôi sẽ đóng lại bằng cách là long thì tôi sẽ có bao nhiêu tôi có khoảng độ à, chênh lệch được 8 giá với mỗi hợp đồng thì tôi, tôi sẽ được bao nhiêu được 100 nghìn thì 8 giá tôi sẽ được 800 nghìn trừ chi phí đi thì uh, à, tôi có thể khoảng độ được bao nhiêu tùy vào các công ty chứng khoán nhưng với một công ty chứng khoán khác nhau thì có phí khác nhau và hiện tại thì có công ty chứng khoán PVS là có mức phí gọi là thấp nhất còn những công, ty chứng khoán HC thì là công ty chứng khoán mà ờ, theo tôi biết rằng là có những cái gì ạ có cái tức là cái phần mềm giao dịch có thể là tốt nhất hiện tại cho công ty khác thì mỗi công ty nó có một cái ưu điểm khác nhau thì ở đây ờ, tôi không sẽ không muốn nói về sâu cái đấy bởi vì uh, thực tế là tôi không làm cho cái công ty nào hết nên việc mà tôi nói để các bạn có thể tham khảo và các bạn biết được Ok, à, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ à, đến sau khi mà các bạn sử dụng các à, chỉ báo, đây là chúng ta gọi là các hợp đồng chuyển chọn thì chúng ta mua sọt. Long thì buổi sau tôi sẽ chỉ cho bạn à, những cái cách vào lệnh, cách ra vào lệnh và à, cắt lót hoặc là à, xử lý các lệnh như nào. Hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là quan tâm đến các biểu đồ. Vậy ở biểu đồ ở đây thì à, chúng ta có thể sử dụng ạ Ờ, ở đây có bạn nào biết là file an chúng ta có thể sử dụng phần mềm file an hoặc là sử dụng phần mềm khác file an có thể là ami broker và các bạn có thể mua các ờ, data mua các dữ liệu thì trong cái phần mềm này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là về hợp đồng thì chúng ta có bốn hợp đồng thì ở đây chúng ta thấy là cái hợp đồng VN30 F1 và chúng ta có những cái hợp đồng tiếp theo chẳng thế cũng giống như ở kia chúng ta có là uh, quý tiếp theo ạ Đấy, hợp đồng của quý quý đang là quý mà chúng ta đang ở hiện tại và chúng ta có gì ạ hợp đồng tiếp theo là hợp đồng gì ạ ở đây chỉ vn chúng ta có bốn cái hợp đồng bên đây ờ, tôi vừa chia sẻ đấy các bạn nhìn thấy không ạ hợp đồng thứ nhất là quý hiện tại ngày hợp đồng hiện tại mà chúng ta đang sử dụng đấy đó là vn 30 f1m đấy và thứ hai là quý hiện tại đấy vn 30 đấy quý hiện tại là quý mà chúng ta đang và quý mà chúng ta đang sử dụng đấy và chúng ta thấy có một cái hợp đồng tiếp theo đó là VN30 quý quý tiếp theo và ở đây chúng ta có bốn cái hợp đồng của kỹ sổ số phái sinh à, thì trong cái hợp đồng này thì ờ, thông thường tôi sẽ sử dụng cái hợp đồng của quý gần nhất bởi vì nó sẽ tác động uh, lên cái chỉ số VN30 một cách nhanh nhất và chúng ta mua cái hợp đồng này thì thứ nhất là nó độ thanh khoản rất cao Ờ, độ thanh khoản cao và chúng ta thấy là chúng ta xử lý long short nó sẽ dễ hơn ờ, ở đây các bạn sẽ để ý một chút ạ các bạn để ý một chút là trong cái hợp đồng này thì ờ, chúng ta sẽ sử dụng các biểu đồ thứ nhất là chúng ta sẽ có cái biểu đồ theo theo ngày ạ đấy chúng ta thấy là sử dụng theo ngày thường thì chúng ta sẽ ít sử dụng theo tuần bởi vì cái hợp đồng này thì thường là chúng ta có thể sử dụng đầu tư theo ngày hoặc là uh, rất ít người sử dụng theo tuần thực tế là như vậy và trên thế giới thì cũng vậy họ có thể uh, sử dụng theo ngày hoặc là sử dụng theo cái khung thời gian khác nhau thì ở đây chúng ta thấy là cái chỉ số vn 30 nếu bạn đang ở cái um, thời điểm này bạn sọt chẳng hạn đấy là đang ở 90 bạn sọt thì đến thời điểm này nó về 60 tức là 60 giá của nó tức là cái về của mức 60 này tức là 300 giá thì với giả sử như bạn có 10 hợp đồng tương ứng là khoảng độ anh tương ứng là khoảng 150 triệu khoảng 150 triệu thì bạn sẽ lãi được bao nhiêu các bạn nhớ với mỗi 100 điểm với mỗi 100 điểm thì bạn sẽ tương ứng là tức là bạn lãi khoảng được 300 triệu bạn thấy khủng khiếp không ạ lãi khoảng 300 triệu nếu mà 150 triệu thì bạn có thể lãi được 300 triệu trong một cái khoảng thời gian ngắn này trừ chi phí thôi đi rồi thì bạn có thể lãi 250 triệu à, tuy nhiên thì chúng ta thấy là mọi thứ nó rất đơn giản nhưng chúng ta cần phải phân tích kỹ hơn bởi vì trong hợp đồng phái sinh á ngoài chúng ta sử dụng là sử dụng uh, viết A viết A tôi sẽ nói rất kỹ ở đây và thứ hai là chúng ta sẽ phải sử dụng sóng Elliott ạ sóng Elliott là công cụ dùng cho forex công cụ dùng cho phái sinh và dùng cho các biến động khác nữa và thường thì mọi người đưa sóng Elliott vào đầu tư cổ phiếu thì thường nó sẽ không có tác dụng nhiều các bạn nhớ nhá nó không có tác dụng nhiều nên chính vì vậy chúng ta phải biết là uh, có một tư duy là cái công cụ nào thì nó hỗ trợ cái nào tốt hơn thay vì chúng ta áp dụng một cách máy móc về có thể nó sẽ ờ, gặp cho chúng ta những cái cái cái đầu tư mà nó không có kết quả thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây đầu tiên chúng ta sẽ khung khung giờ sau đó thì các bạn có thể sử dụng các khung thời gian khác nhau đó là chúng ta có thể sử dụng khung thời gian 30 phút ạ thông thường thì trong phái sinh á, thì tôi sử dụng khung thời gian 30 phút là khung thời gian mà có thể là nhìn nó rộng hơn và các khung thời gian mà có thể hay sử dụng nhất đó là khung thời gian 15 phút và 5 phút ạ à. 5 phút là không thời gian mà tôi thường xuyên sử dụng thì bây giờ các bạn đơn giản này, các bạn để để ý và xem là nếu các bạn sử dụng các khung thời gian thì các bạn cần phải xem theo dõi xem là ở đây các bạn nhớ nhá là tại vì cái sự biến động của cái phái sinh hàng ngày nó có thể lên đến 3 40 điểm mà 3 40 điểm nếu bạn đầu tư một hợp đồng thôi 40 điểm tương ứng bạn sẽ mở được mất 4 triệu giả sử như phiên hôm qua đấy ạ nếu bạn nào mà chỉ cần hai hợp đồng đây bị chúng ta làm nó bị giảm ở trong cái đoạn này mất 40 điểm là chúng ta mất 4 triệu là 8 triệu 10 hợp đồng là mất 80 triệu các bạn thấy khủng không 10 hợp đồng nó bạn mất 80 triệu nhưng nếu mà bạn sọt ở đây thì các bạn sẽ được bao nhiêu ạ sọt ở vùng này thì các bạn sẽ được là bao nhiêu nếu 10 hợp đồng là bạn được 80 triệu thì việc mà chúng ta sọt hay long ở đây hôm nay Dũng chưa chia sẻ để chưa? chưa chia sẻ cái vấn đề này bởi vì ở trong phái sinh thì nó còn rất nhiều cái kỹ năng khác ở đây các bạn chỉ cần lưu ý đây này ở đây chúng ta sẽ có gì ạ? đầu tiên các bạn nếu xem khung thời gian 30 phút nhỉ 30 phút thì chúng ta thấy nhìn thấy là xu hướng của nó vẫn đang là xu hướng giảm và đang tích lũy trong kênh xuống giảm 30 phút nó vẫn đang ở xuống giảm các bạn nhớ nhá nó vẫn đang xuống giảm và nó đang sideways trong xuống giảm còn hiện tại xác nhận trong 30 phút để đi lên chưa hiện tại nó chưa có và sau khi 30 phút giảm thì các bạn xem là cái khu xu hướng là gì ạ 15 phút nó có giảm nữa không ạ 15 phút ở đây thì chúng ta vẫn thấy xem ạ các bạn nhìn thấy ở đây ạ ở đây chúng ta thấy là khung thời gian 15 phút ạ thì chúng ta cũng thấy chúng ta cần phải để ý một chút ạ tại vì ờ, cái phần này là buổi tối nó đây 15 phút đấy ạ chúng ta cũng thấy là cái khung thời gian này vẫn đang ở trong sideways xuống giảm và chúng ta thêm cái khung thời gian 5 phút ạ các bạn sử dụng 5 phút bởi vì thực tế là nó biến động rất là mạnh khi mà nó biến động mạnh như này mà bạn sử dụng cái khung thời gian 1 phút hoặc 3 phút thì nó ảnh hưởng rất lớn nên nếu trong trường hợp mà các bạn cùng lắm là bạn sử dụng khung thời gian thấp hơn nữa đó là 3 phút còn tuyệt đối khung thời gian ờ, một phút bởi vì khung thời gian một phút thực sự nó biến động rất là nhanh và độ chính xác nó sẽ không cao thì ở trong cái phái sinh này các bạn nên nhớ là ở ờ, tôi thì tôi sử dụng cái khung thời gian 5 phút để thứ nhất là cái thời gian để các bạn mua hoặc long hoặc sọt thì thường đó, các bạn phải đợi có rất nhiều người khi mà nó đang trong quá trình mà giảm như này thì các bạn có thể vào quá sớm hoặc là vào quá muộn thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn nên việc mà các bạn phải uh, xử lý trong những cái khung giả sử như là trong trường hợp này bạn có thể sọt ở đây ạ sọt ở trong quá trình gãy cây này hoặc là ở trong trường hợp này thì bạn không thể sọt được vì nó giảm quá nhanh thì bạn cần phải theo dõi những tín hiệu khác nữa giả sử trong tín hiệu này các bạn sẽ thấy là đây là phân kỳ ạ phân kỳ âm khi mà cổ phiếu tức là cái hợp đồng này nó lên mà chúng ta biết rằng là à, cái RSI ở đây chúng ta thấy là nó đang ở sức rất yếu thì với cái việc như vậy thì chúng ta biết rằng là cái khả năng để chúng ta lo ở chỗ này nếu nó chưa rõ ràng chúng ta không lo bởi vì nếu chúng ta lo mà nó rơi như này chúng ta thiệt hại rất lớn thì tất cả những kỹ năng như là vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ và chúng ta sẽ sử dụng cả RSI để chúng ta uh, xem xác nhận ở một cái chu kỳ tạo đáy tại vì trong uh, phái sinh thì uh, nó có đáy có đỉnh đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể mua long sọt long là chúng ta uh, nhớ là là mua đấy giống như là mua hợp đồng đấy và sọt nó là cái mà chúng ta gọi là bán bán khống hoặc là bán chốt lại uh, hợp đồng thì ở đây các bạn biết rằng là ở trong cái này thì nó có rất nhiều sóng và trong sóng thì nó có những cái sóng gọi là sóng Elliot có sóng hình tam giác có sóng uh, phẳng sóng uh, rất nhiều sóng khác nhau thì thực sự là kiến thức ở đây nó cũng là khá là lớn vì sao chúng ta phải sử dụng sóng bởi vì uh, sóng nó sẽ cho chúng ta nhìn cái xu hướng rõ ràng hơn nên khi các bạn thấy rằng là tôi sử dụng về chứng khoán thì tôi không sử dụng sóng nhưng về cái uh, đầu tư phái sinh này thì uh, tới đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn Ờ, thật nhiều những kiến thức về sóng và các bạn làm sao để biết đo lường về sóng và các bạn sẽ thấy là tôi không sử dụng gì ạ không sử dụng các đường trung bình động không sử dụng MACD mà tôi chỉ sử dụng RSI uh, ờ, sử dụng uh, uh, khối lượng giá trong VSA và tới đây nữa sử dụng về gì ạ sóng Elliott để chúng ta có thể đo lường được và trong sóng Elliott thì bạn sẽ có một cái công cụ nữa đó là dãy Fibonacci và ở đây à, các bạn sẽ thấy là trong thời gian rất dài thì tôi cũng không chia sẻ cái đấy nhiều bởi vì à, những cái việc mà sóng hoặc là forex mà khi mà chúng ta ứng dụng về chứng khoán thì nó sẽ thực tế là nó không có cái độ tin cậy cao khi mà chúng ta sử dụng các mẫu hình trong VSA vậy nên khi mà chúng ta đầu tư mỗi một cái công cụ mỗi một cái lĩnh vực khác nhau thì chúng ta phải có một công cụ phù hợp để chúng ta đầu tư một cách tốt nhất thì trong buổi hôm nay tôi sẽ tổng kết lại các bạn đó là chúng ta sẽ thấy được là, là thứ nhất là phái sinh chúng ta có bốn hợp đồng được chưa chúng ta sẽ có thấy bốn hợp đồng và bốn hợp đồng này thì các bạn cần phải biết tại vì ở trong này thì các bạn cũng không cần quan tâm đến hợp đồng sau là gì các bạn chỉ cần quan tâm đến hợp đồng thứ nhất là hợp đồng cận mà hiện tại chúng ta đang thấy là uh, gần đây nhất ạ hiện tại đó là cái hợp đồng của cái tháng hiện tại này và chúng ta có thể quan tâm đến hợp đồng cái tháng kế tiếp đấy ạ đây đây quý gần nhất đấy ạ đây là quý quý quý hiện tại ạ đây là hợp đồng quý hiện tại và khi mà bạn tháng hiện tại và quý hiện tại đây thì các bạn đây là chúng bạn nhìn này ở ờ, nếu mà bốn tại vì hợp đồng tháng tư này hợp đồng tháng 5 hợp đồng tháng 6 và hợp đồng tháng 9 tức là tháng tháng 5 nó đang là quý hiện tại và tháng 6 là là là quý hiện ờ, quý 2 và tháng 9 nó là quý 3 đúng không chúng ta ta thấy là thực ra cái cái này thì uh, trên mạng thì người ta cũng chia sẻ rất nhiều và tôi cũng không ờ, có nhiều thời gian để chia sẻ à, cho chúng ta này và chúng ta chỉ biết là ở à, đây là à, bốn hợp đồng này và chúng ta chỉ quan tâm hai cái đồng hợp gần nhất và trong phân tích thì ờ, có lẽ chúng ta chỉ cần là phân tích hiểu phân tích một cái chỉ báo trong cái việc mà xu hướng của phái sinh không thì trong buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm long ở đoạn nào short ở đoạn nào trong biểu đồ kỹ thuật sau đó thì uh, chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách là gì ạ à, về chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách là về uh, những cái cái lệnh cắt lót trong những cái phần mềm khác nhau của các công ty chứng khoán thì ở đây Dũng sẽ sử dụng một cái phần mềm của công ty chứng khoán gì ạ à? PVS PVS thì có thể các bạn sẽ sử dụng chứng khoán Hồ Chí Minh ngày xưa thì Dũng hay sử dụng chứng khoán Hồ Chí Minh thì Dũng đấy là rất là tuyệt vời còn bây giờ Dũng đang à, đầu tư à, sử dụng vào PVS còn các công ty khác thì hiện tại Dũng cũng chưa, biết nhưng à, cái việc mà Dũng thấy là nó cũng khá là thuận tiện cho việc giao dịch của mình và theo công cụ phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết rằng là việc mà sử dụng các khung thời gian khác nhau nó cho chúng ta cái độ tin cậy khác nhau quan trọng là chúng ta cần phải định hướng xu hướng của nó và thứ hai là chúng ta cần phải bán và đặc biệt là chúng ta cần phải bảo vệ bảo vệ chúng ta là gọi là ờ, quản lý quản quản trị rủi ro đây là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái đầu tư của mình à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúng ta sẽ gặp nhau vào cái buổi tiếp theo và buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là chúng ta long sọt ở điểm nào sau đó thì à, chúng ta sẽ học về những cái lệnh như thế nào đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái công cụ và mỗi một lần mỗi một tuần buổi tôi sẽ đưa ra những cái diện sóng lay ớt ờ, các loại sóng hoặc là ờ, vết a sử dụng trong sóng lay ớt như thế nào để các bạn có thể thấy là việc mà chúng ta chủ động việc chúng ta nạp kiến thức và hiểu được kiến thức thì chúng ta sẽ có những công cụ tuyệt vời trong cái lúc mà thị trường đang rất là xấu như này và đây cũng là lúc mà chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền khi mà thị trường nó không thuận lợi nhưng chúng ta vẫn sống được trên thị trường chứng khoán